Chúng ta chỉ hối tiếc với những việc mình chưa làm. Đừng bao giờ sợ mạo hiểm để theo đuổi ước mơ. Cái gì bạn thực sự muốn, có thể bạn sẽ vấp ngã, bạn sẽ vấp ngã liên tục. Nhưng sự thất bại đó chẳng là gì khi giấc mơ của bạn thành hiện thực. Theo đuổi ước mơ của bạn, nó chưa bao giờ muộn để cố gắng thêm lần nữa nó chưa bao giờ muộn để quyết định làm nhiều hơn thứ bạn muốn trong cuộc sống chưa bao giờ muộn cả nó chưa bao giờ muộn để cam kết rằng bạn sẽ làm điều đó một ngày ý nghĩa là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn để tạo ra cơ hội cho bản thân để trở lên cương quyết vượt lên những suy nghĩ tầm thường nó chưa bao giờ muộn để thay đổi lại cuộc sống của riêng bạn để học những điều mới mẻ để phát triển một lần nữa để tốt đẹp hơn dẹp bỏ những sai lầm đã xảy ra những thất bại trong quá khứ nó chưa bao giờ muộn cả nhưng chỉ khi bạn cam kết rằng chỉ khi bạn muốn thay đổi bạn sẽ thay đổi chứ bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn bạn sẽ không trở thành người đầu tiên trên trái đất để thay đổi mọi thứ xung quanh không có gì là không thể không có gì là không thể tất cả những thứ bạn có được là cố gắng của bạn lòng can đảm của bạn sự khát khao trở nên tốt đẹp hơn phần lớn mọi người không thay đổi vì họ không can đảm bởi họ sợ họ sợ thất bại bạn có can đảm để cố gắng bạn sợ thất bại sợ hãi chính xác là không hành động bạn sẽ đứng yên đó một năm tới bạn vẫn đứng như ngày hôm nay bạn không bao giờ căng buồn không ai biến giấc mơ của bạn thành hiện thực cả tất cả tùy vào bạn đó là lý do tại sao bạn không nên bỏ cuộc đây là giấc mơ của bạn và bạn có khả năng bạn có khả năng hơn thế nữa đừng bao giờ hài lòng với giá trị thấp của bạn nếu bạn đau khổ nếu bạn đang đấu tranh để vượt qua nỗi đau vượt qua nghịch cảnh bất cứ cái gì bạn sẽ vượt qua đừng bao giờ bỏ cuộc rồi nó sẽ tốt thôi sau cơn mưa trời lại sáng sau cơn rông bão trời sẽ lại sáng thôi kể cả khi có mây mù dày đặc ánh dương vẫn sẽ rực rỡ ngày mai sẽ là ngày mới một ngày đẹp hơn hôm nay sẽ là ngày xả hơi trong cuộc đời bạn tạo nên sự cam kết cho tôi thấy sự can đảm của bạn sự gan dạ đừng bỏ cuộc không bao giờ bỏ cuộc bởi nếu bạn dừng lại không ai sẽ kéo bạn lên suy nghĩ thất bại đó sẽ là nơi mà bạn tiếp tục quấn mình lại trong quá khứ nhưng nếu bạn tiếp tục bước lên đó là vận mệnh của bạn đó là nơi bạn muốn làm thấy chưa nước mắt bạn sẽ trở thành ốc đảo dẫn tới thiên đường tôi không quan tâm dù bạn là phụ nữ hay đàn ông tôi không quan tâm trận chiến khó nhất để trở thành chiến binh xuất sắc bạn sẽ thấy nó nó sẽ luôn trong tầm tay bạn bạn sẽ bước đi như một vì sao kể cả khi bạn không có gì trong túi đó là niềm tự hào là mục đích khiến bạn đem khả năng để bước tiếp vào căn phòng toàn những người thành công và họ đều muốn biết tất cả về bạn bạn có thể không bao giờ bỏ cuộc không bao giờ ngừng đấu tranh để giành lấy vị trí cao nhất. Trước khi bạn trở thành giàu có về bề ngoài, bạn cần biết điều này. Vì vậy, khi bạn giành được vị trí cao nhất, bạn biết cảm giác đứng giữa như thế nào. Bạn sẽ cảm thấy nó khi gửi tới một ai đó bỏ cuộc sự lựa chọn tốt nhất hôm nay bạn có thể ngừng hối hận cho ngày mai sự lựa chọn tốt nhất hôm nay bạn có thể ngừng hối hận cho ngày mai dũng cảm hôm nay bạn sẽ không hối hận ngày sau sống trọn vẹn hôm nay không phải quay đầu lại tất cả vì giấc mơ của bạn